mình cùng phân tích lại đề ở đây câu hỏi hỏi là có bao nhiêu tạ muối nhưng đề bài lại cho là tấn muối vậy đầu tiên mình sẽ đưa về cùng một đơn vị đó là đơn vị tạ như câu hỏi mình sẽ có phép tính là đổi hai chấm ba tấn bằng bao nhiêu tạ bằng ba mươi tạ tiếp đến câu hỏi tiếp theo chuyến sau chờ nhiều hơn chuyến trước 3 tạ vậy chuyến sau chờ được bao nhiêu tạ chúng mình cùng đi tìm chuyến sau chuyến xe sau chờ được số tạ mới là mình lấy bao nhiêu ạ chuyến đầu tiên được 30 chuyến sau trở nhiều hơn mình cộng vào cộng 3 bằng 33 ta tiếp tục chuyến 1 được 30 chuyến sau được 33 vậy mình có cả hai chuyến C chờ được chú tạm mối nào mình lấy 30 cộng 33 bằng 63 tạo mối đáp số sáu mươi ba tạo các bạn đã hiểu giảng bài toán này chưa khi chúng ta đọc đề không cùng đơn vị với nhau thì chúng ta phải quy đổi theo đơn vị của câu hỏi câu hỏi ở đây hỏi bao nhiêu tạ muối nên chúng ta sẽ quy đổi thành 3 tấn về 3 tạ đây ạ tiếp theo mình cùng xử lý từng câu hỏi một chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước là bao nhiêu mình sẽ lấy chuyến trước cộng với số lượng đề bài đã cho sau đó mình có chuyến đầu 30 phía sau 33 vậy mình cộng cả hai chuyến lại và mình tính được tổng cả hai chuyến đã trở được bài toán đấy đây là hệ